78 và với cái vị trí của ngôi nhà này thì thuộc Phương Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, sổ đỏ chuẩn chỉnh, sổ khẩu Hà Đông, bàn giao nhà ngay đúng như hiện trạng của ngôi nhà, thiết kế 5 tầng, 3 phòng ngủ ra sao với đường ngõ trước nhà thực tế hai xe một xe máy và một xe ba gác tránh nhau thoải mái kia là đường ô tô có thể đi qua với căn nhà này sổ đỏ vuông vắn không lỗi phong thủy quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay thiết kế của ngôi nhà tương đối ổn áp 5 tầng công năng sử dụng hài hòa hợp lý với cái phần thiết kế của ngôi nhà bên ngoài là cửa sắt kéo và bên trong là cửa nhôm sinh pha với cái thiết kế của ngôi nhà này quan trọng ngọc ánh sẽ nói qua vị trí một chút cho quý vị vị trí đi lại giao thông thuận tiện gần với lại bến xe nghĩa gần với lại cuối khu đô thị đô nghĩa gần với trường đại học fenica từ vị trí ngôi nhà này ra từ bến xe nghĩa khoảng tầm 4 km cách với trường đại học Seneca 2,5 km tận dụng ở xung quanh tiện ích dân sinh trường mầm non tiểu học cấp 1 cấp 2 đều rất là đầy đủ chợ dân sinh cách nhà 200 m và sau đây mời người theo em vào khám phá cụ thể căn nhà với cái căn nhà này thì thiết kế tầng 1 phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh cho quý vị. Ngoài đang đứng ở đây đó là phần phòng khách. Về cơ bản ngôi nhà này đã được hoàn thiện xong hết quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay toàn bộ hệ thống trần thạch cao đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt cho quý vị đầy đủ hồ sơ điện hồ sơ nước đều lắp được à, lắp cho quý vị đầy đủ và với cái căn nhà này thì quý vị dọn đồ về ở được luôn trong ngày bàn giao nhà luôn trong ngày cho quý vị sổ đỏ sang tên cũng luôn trong ngày với cái gạch lát nền kích thước gạch 60 60 vân đá cái tông màu sơn chủ đạo là màu trắng à, gạch lát nền của ngôi nhà cũng màu trắng cho nên nó khá là hài hòa mọi người ạ và đây là cái phần ờ, tầng 1 ngoài cái phần phòng khách thì đây là phần không gian phòng bếp với cái diện tích 30m thì thực tế luôn Ngọc Anh đã chia sẻ rất rất nhiều ở à, uh, các video khác nếu như khách hàng nào mà chưa xem hoặc là quý khách hàng thường xuyên theo dõi thì quý khách hàng cũng biết được rằng với 30m thiết kế uh, à, 5 tầng thì mỗi một tầng một phòng ngủ cũng như ở phía dưới tầng một phòng khách phòng bếp như thế này thôi còn chỉ có diện tích uh, lớn hơn thì mới thiết kế là tầng 2 phòng sao cho nó hài hòa à, và với cái căn nhà này nếu như mà quý vị đang có một cái lô đất nào đó khoảng tầm 30 đến 32 33 mét vuông vắn như thế này mà không biết thiết kế nhà ra sao thì quý vị có thể tham khảo mẫu nhà mà Ngọc Ánh thường xuyên quay và review cho quý vị nhé. Bên Ngọc Ánh cũng có nhận luôn thiết kế thi công công trình từ A đến Z cho quý vị. Và cái phần đấy thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp với em để em có thể tư vấn tốt nhất cho mọi người nhé. Tiếp theo mời quý vị à, khám phá nốt phòng bếp của của em ở phía tầng 1 với cái phần không gian phòng bếp hoàn thiện chỉnh chu cho hết quý vị với cái ờ, ở đây là cái chậu rửa vòi rửa chất liệu inox 304 hồ sơ điện điện thì là sử dụng là điện lực EVN Hà Nội nước sử dụng là nước sạch sông Đà quý vị nhé. xung quanh bếp thì ốp kính ốp bếp mặt bếp ốp đá granite nói chung căn nhà này thiết kế chỉnh chu hài hòa với cái giá hơn 2 tỷ một ngôi nhà 5 tầng cả nhà và đất quý vị nhé. cả nhà và đất chứ không phải là đất không hay là nhà không cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm cái giá rất là hợp lý xung quanh dân cư đông đúc tiện ích chợ trường phường trạng đầy đủ Tầng 1 ngoài ra đây có thiết kế thêm cho quý vị một phòng vệ sinh. Với phòng vệ sinh này đáp ứng công năng sử dụng đầy đủ bồn cầu vòi xịt vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tẩu lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 thiết kế đây toàn bộ là gỗ, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng, ngăn cách giữa phần cầu thang, phần cửa chính ở đây thiết kế cho quý vị một vách lao CMC ở dưới này quý vị có một cái kệ nho nhỏ để trang trí toàn bộ những cái này chất liệu đều là gỗ mọi người nhá và Ngọc Ánh xin trân trọng mời quý vị lên tham khảo cùng em các tầng phía trên của ngôi nhà Quý vị ơi, Ngọc Ánh đang đứng ở trên phía tầng 2 của ngôi nhà Mọi người ạ, à, với tầng 2 thiết kế mũ một tầng gồm một phòng ngủ rộng một phòng vệ sinh thiết kế ở phía bên ngoài tất cả các phòng ngủ đều có ban công hướng ra phía bên ngoài về cái phần giá của ngôi nhà Ngọc Ánh sẽ để ở phía dưới phần miêu tả bởi vì sao ạ có một số thời gian mà chủ đầu tư có biến động thay đổi lên xuống một chút thì ờ, em sẽ thay đổi chỉnh ở cái phần miêu tả cho quý vị để quý vị có thể nắm rõ nhất cái phần giá ở dưới thông tin giá bán nhé đó còn đâu thì nhà quay như thế nào thì quý vị đến xem là y như vậy đây ban công mở thực tế hướng ra phía bên ngoài quý vị nào đang hợp hướng Đông Bắc thì đừng bỏ lỡ cái ngôi nhà này giá rẻ hợp lý về ở được luôn phòng ngủ rộng rãi trên với phòng ngủ thì chủ đầu tư lát gạch à, giả gỗ kích thước gạch 60 60 cho quý vị đó cửa thông phòng thiết kế ở đây toàn bộ là cửa nhựa composite mọi người nha và phần phòng vệ sinh ở phía bên ngoài cầu thang đây rất là sạch sẽ rất là rộng mọi người ơi đây là phần phòng vệ sinh đây thiết kế tương đối cho quý vị công năng sử dụng bồn cầu cũng như là hệ thống sen cây tắm nóng lạnh lavabo bàn đá cho mình cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà và trên phía tầng 3 tầng 4 của ngôi nhà thiết kế giống như tầng 2 như vậy với cái căn nhà này 5 tầng 3 phòng ngủ rất là rộng mỗi một tầng thiết kế một phòng công năng sử dụng hài hòa hợp lý cho một hộ gia đình sử dụng mọi người ạ đó hệ thống trần thạch cao đèn led nói chung với một cái căn nhà được xây dựng 5 tầng cả nhà và đất như thế này là thiết kế tương đối là ổn áp quý vị nha đó nhiều khách hàng cũng chia sẻ với Ngọc Ánh rằng Tại sao diện tích nhỏ mà bọn em thiết kế nó hài hòa thế mà anh ở quê 6 70 m thiết kế nó vẫn không ok lắm, cảm giác vẫn bị chật bởi vì thực ra ấy mọi người ạ, à, cái nhu cầu sử dụng của mỗi một hộ gia đình là khác nhau, của mỗi một người là khác nhau. Quý vị đang ở quê nó rất là rộng mà quý vị lên trên tới Hà Nội 30 m nó cực kỳ là bé. Nhiều khách hàng còn nói trêu bằng như cái chuồng gà ấy mọi người ạ. À. Nhưng mà thôi, ở Hà Nội tất đất tất vàng cho nên nó mới có những cái giá thành khác nhau như vậy và sau đây mời quý vị theo em lên khám phá tầng 5 tầng cuối cùng của ngôi nhà và đây là phía tầng 5 của ngôi nhà trên phía tầng 5 thiết kế cho quý vị một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang đây là cái phần phòng thờ của ngôi nhà đó và phần còn lại sân phơi đây quý vị ơi sân phơi của ngôi nhà đây quý vị sẽ hỏi rằng ở cái vị trí này xung quanh dân cư đông đúc hay là heo hút đây Ngọc Anh sẽ review cho quý vị thực tế luôn heo hút hay là đông đúc thì quý vị có thể nhìn luôn bằng mắt thường chứ cũng không phải là nghe nói ạ à. 100% những căn nhà Ngọc Ánh review quay lên cho quý vị là sổ đỏ chuẩn chỉnh